Trong lòng đại dịch, ngẫm về đu dây. Bộ trưởng Quốc phòng, Thủ tướng rồi Chủ tịch Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vừa thay nhau tiếp ông Lloyd Austin, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Một trong những nội dung mà các nhân vật chủ chốt của hệ thống công quyền lập đi lập lại với ông Austin rằng tri ân Mỹ đã hỗ trợ vaccine cũng như các trang bị, thiết bị y tế giúp ngăn ngừa COVID-19, đồng thời đề nghị Mỹ tiếp tục ưu tiên hỗ trợ thêm vaccine cho Việt Nam, sớm tạo điều kiện cho các đối tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine tại Việt Nam và chia sẻ kinh nghiệm để công nhận vaccine việc hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam lay hoay chống đỡ đợt dịch thứ tư kéo dài từ hạ tuần tháng 4 đến nay, giá phải trả bằng nhân mạng, bằng sự hỗn loạn đi kèm hoảng loạn càng ngày càng lớn, song hành với tình trạng suy thoái chưa có điểm dừng ở mọi mặt buộc hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam muối mặt vạch nài thiên hạ, trong đó có Mỹ trợ giúp cũng như hiệu quả và hy vọng từ viện trợ Mỹ trong việc chống đỡ đại dịch, khiến người ta nhớ tới chính sách đu dây trong quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc và quan hệ giữa Việt Nam với Mỹ. Năm 2016, tướng Dennis Vaya, khi ấy là tư lệnh Bộ Chỉ huy Tiếp vận của Lục quân Mỹ, từng giới thiệu ý tưởng xây dựng hệ thống kho dự trữ quân cụ, quân nhu tại Việt Nam nhằm giúp quân đội Mỹ triển khai nhanh các chiến dịch nhân đạo, giúp giải quyết hậu quả thiên tai tại khu vực Đông Nam Á nhờ các nguồn tiếp liệu đã sẵn sàng. Lúc đó, một số nguồn thạo tin còn đề cập đến khả năng nếu Việt Nam đồng ý hệ thống kho tiếp liệu dự trữ quân cụ, quân nhu cho các chiến dịch nhân đạo sẽ được thiết lập ở miền Trung Việt Nam sau tướng Vaya, tướng Robert Brown, tư lệnh lục quân Mỹ ở khu vực Thái Bình Dương từ 2016 đến 2019, tiếp tục lập lại ý tưởng xây dựng hệ thống kho tiếp liệu dự trữ quân cụ, quân nhu cho các chiến dịch nhân đạo, nhưng ngoài Việt Nam. Tướng Brown tính thêm Malaysia, Bangladesh, Cambodia như những nơi có thể nhắm tới. Giống như tướng Vaya, tướng Brown giải thích tại sao quân đội Mỹ bận tâm về chuyện này, đó là khu vực chắc chắn sẽ xảy ra những thảm họa. Kế hoạch này nhằm tư vấn, hỗ trợ, cứu được nhiều mạng người nhất trong toàn khu vực. Trước nay, quân đội Mỹ đã và vẫn tiếp tục thực hiện các chiến dịch nhân đạo hỗ trợ nhiều quốc gia, khu vực thoát ra khỏi các thảm nạn. Tại sao họ đã xác định Việt Nam là địa điểm lý tưởng để xây dựng hệ thống cất trữ phương tiện, vật dụng dành riêng cho các chiến dịch nhân đạo và hợp tác Mỹ-Việt càng ngày càng chặt chẽ, nhưng ý tưởng đó dường như chẳng đến đâu. Muốn có câu trả lời, hãy dùng Google Search về nỗ lực thực hiện chính sách 30, không liên minh quân sự, không cho bất kỳ quốc gia đặt căn cứ quân sự tại Việt Nam. Không cho bất kỳ quốc gia nào đặt căn cứ quân sự tại Việt Nam. Không sử dụng quan hệ song phương nhắm vào một quốc gia khác của Việt Nam. Ai cũng biết Mục tiêu chính khiến Việt Nam kiên định với chính sách 30, gần đây nâng thêm một không nữa, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế, biến 30 thành 40 là để gìn giữ phát triển quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với Trung Quốc khi mở rộng và thắt chặt quan hệ với Mỹ cũng như các quốc gia, tổ chức quốc tế khác mà Trung Quốc xem là thù địch. Thay vì phân tích điều đó đúng hay sai, nên hay không, tốt nhất cần đọc qua nhận định và tâm sự của ông Nguyễn Đình Biên, cựu Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, cựu Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam trong bối cảnh Trung Quốc liên tục tổ chức tập trận ở Biển Đông cuối tuần trước, ngày 23 tháng 7, ông Bin vừa chia sẻ như thế này trên trang Facebook của ông. Tin quan trọng, Việt Nam tính sao đây? Trung Quốc khai trương nhà kỷ niệm chiến tranh biên giới Việt-Trung. Tin từ Trung Quốc 21 tháng 7 Ngày 20 tháng 7, Trung Quốc tổ chức lễ khai trường nhà kỷ niệm chiến tranh biên giới Trung Việt, hay còn gọi là cuộc chiến phản kích tự vệ Trung Việt tại Công viên Văn hóa Du lịch Tái Thượng Quân, tỉnh Thiêm Tây. Thượng tướng Tiền Thụ Canh, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, Trung tướng Châu Canh Nhâm, Trung tướng Trương Kiến Thắng, nguyên Phó Tư lệnh quân khu Lan Châu, Thiếu tướng Lưu Bồi Canh, nguyên chủ nhiệm chính trị quân khu Thiềm Tây, Thiếu tướng Lan Hiểu Quân, nguyên phó chính ủy quân khu Cam Túc, Thiếu tướng Trần Đức Quang, nguyên phó tư lệnh quân khu Thiềm Tây, Miêu Phong, bí thư khu ủy Du Dương, thành phố Du Lâm tham dự buổi lễ. Tại buổi lễ, Trâu Canh Nhâm, Trương Kiến Thắng, Lưu Bồi Canh, Lan Hiếu Quân, Trần Đức Quang tặng sách Tổ quốc trong tim cho Tăng Kính Truyền, Mã Trung Tường, Triệu Tuấn Tân, Trần Uy Vũ, Trương Hồng Bân là đại diện cựu chiến binh tham gia cuộc chiến, tiền thủ căn và bí thư, khu ủy khu du dương miên phong cùng khai trương nhà kỷ niệm cuộc chiến phản kích tự vệ Trung Việt. Nhà kỷ niệm chiến tranh biên giới Trung Việt nằm trong công viên văn hóa du lịch Tái Thượng Quân, Thiềm Tây, địa chỉ tại Vịnh Bố Long, thôn Kỷ Tiểu Thang, thị trấn Kỳ Hà, khu Du Dương, thành phố Du Lâm, tỉnh Thiêm Tây, cách trung tâm thành phố 8 cây số. Hiện đã xây dựng xong nhà kỷ niệm tác chiến phản kích tự vệ đối với Việt Nam, nhà ký ức Nam Cương biên giới phía Nam, tháp kỷ niệm anh hùng cách mạng đỏ và các mục trưng bày vũ khí mô phỏng thể nghiệm huấn luyện quân sự, đi lại con đường Trường Chinh xuyên rừng. Đây là khu công năng tổng hợp về giáo dục quốc phòng, giáo dục chủ nghĩa yêu nước, giáo dục cán bộ đảng viên, giáo dục khoa học, đào tạo, hội nghị, nghiên cứu, tham quan, du lịch. Tính đến nay, công viên này đã tổ chức hơn 900 hoạt động đào tạo, giáo dục, huấn luyện quân sự cho học sinh trung tiểu học, cơ quan chính quyền, đơn vị sự nghiệp và cán bộ đảng viên với hơn 110.000 người tham gia đào tạo – các giới trong xã hội đến tham quan du lịch, thể nghiệm cuộc sống quân đội, tham gia giáo dục quốc phòng, chủ nghĩa yêu nước lên tới 1.2 triệu lượt người. Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Tiền Thủ Căng, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc nhấn mạnh, việc xây dựng nhà kỷ niệm đã đào tạo ra một nơi quy tụ tình cảm cho rộng rãi cựu chiến binh tham gia chiến tranh, cung cấp cho xã hội một địa điểm tuyệt vời về giáo dục bồi dưỡng. Trước chiến tranh, đó là nhà kỷ niệm, là người đi qua và người thu thập. Trước tương lai, đó là người thừa kế và người lan tỏa. Với sự kết hợp giáo dục chủ nghĩa quốc phòng yêu nước khô khan, với trải nghiệm huấn luyện quân sự, xuyên rừng, vui chơi, để những người đến tham gia nghiên cứu, học tập, du lịch có thể vừa trải nghiệm vừa thể nghiệm cuộc sống quân đội, ôn lại lịch sử đỏ, kích thích nhiệt tình yêu nước. Sau lễ khai trường, các đại biểu đã tham quan nhà kỷ niệm cuộc chiến phản kích tự về Trung Việt, nhà ký ức biên giới phía Nam cảm nhận về máu nhuộm đỏ lên cờ của nước Cộng Hòa nhà kỷ niệm cuộc chiến phản kích tự vệ Trung Việt và nhà ký ức biên giới phía Nam được hoàn thành xây dựng vào tháng 5 năm 2021 với chủ đề về chiến tranh biên giới Trung Việt. Hai công trình này đã thể hiện tinh thần Lão Sơn không sợ khổ, không sợ chết, không sợ thiệt và chiến đấu gian khổ, cống hiến vô tư của các anh hùng nhân dân đã viết nên khúc hoang ca về bảo vệ nước nhà. Sài Gòn trọng thương khi dịch bắt đầu bùng lên đợt 4, cô em kiến trúc sư trách nhẹ sao không tổ chức phụ cho bà con như các năm trước. Thú thật là mỗi năm tôi vẫn thường tổ chức các chương trình thiện nguyện này cùng bạn bè, gia đình và học trò trong lớp võ của tôi. Nhưng năm nay thấy dịch hoành hành kinh quá nên có chút nhát tay. Mới đầu thì tính giải lao nhưng giờ được giao nhiệm vụ nên vô thế rồi, sẵn tay áo lên làm thôi. Việc đầu tiên tôi nghĩ đến là mình giúp được gì cho bà con. Thế là một loạt các món quà như các năm hiện ra trong đầu như tôi gạt đi hết. Lần này bà con không những thiếu thốn đủ điều mà còn bị cách ly, thiếu ăn là quan trọng nhất và càng quan trọng hơn với người không đủ điều kiện như người vô gia cư hay người trong khu cách ly. Nhớ lại các món má tôi thường hay nấu, tôi chọn ngay rút xả. Món này có xả, có tỏi, ớt, thịt và những thứ có dược tính, có thể dùng trong nhiều ngày mà không lo lắng về chuyện bảo quản. Món ăn đã có, giờ đến đối tượng tặng quà. Bạn bè tôi đa số khi ủng hộ đều nhắn nhủ là giúp người vô gia cư. Tôi còn nhắm thêm đến những người khiếm thị bán vé số massage. Tôi may mắn có người bạn khiếm thị có khả năng rất đặc biệt, ngồi cà phê với mình mà hỏi dường như thì anh ta chỉ ngay hướng dù không thấy gì hết thậm chí chở anh đi gần đến nơi là anh nói luôn còn bao nhiêu mét nữa là đến. Lần này tôi nhờ anh kết nối với ba người ở ba địa bàn khác nhau và tôi đến tận nơi trao quà, đồng thời nhờ họ chuyển thông tin cho người khiếm thị, đồng cảnh ngộ, nhắn tin, tên họ, số điện thoại, địa chỉ và hoàn cảnh để tôi cập nhật danh sách. Với suy nghĩ đơn giản là hàng quán ngưng hoạt động thì các bạn này chỉ còn lay hoay trong nhà, không ai giúp được cho họ tôi làm cầu nối tập hợp danh sách người thật, việc thật để nhóm của tôi giúp khi có dịp và nếu có các nhà hảo tâm khác thì tôi sẽ kết nối. Thế là từ hôm đó đến nay, tôi liên tục nhận được các tin nhắn và âm thầm cập nhật danh sách theo từng phường, quận, thậm chí tỉnh thành khác cũng có. Nhóm sẽ chọn hướng đi sao cho phát được nhiều người nhất và ít gặp các chốt nhất. Ngày 27 tháng 7 năm 2021, chúng tôi đi theo lộ trình Tân Bình, Bình Tân, quận 11, quận 10, tại một xóm lao động đang bị cách ly ở Bình Tân. Khoảng hơn 3 giờ chiều, tôi nhìn thấy các cháu nhỏ không khẩu trang vẫn vô tư chơi trong khu vực phía sau sợi dây cách ly. Lòng thật buồn. Sau đó, đứng từ xa hỏi tìm người khiếm thị đang ở trọ trong hẻm. Chúng tôi trao quà xong, không đành lòng quay đi khi nhìn thấy bà con đang đứng đông chung quanh, nhóm chúng tôi lấy thêm ruốc ra tặng cho mỗi người một phần để họ dùng trong vài ngày tới. Điểm cuối cùng của lộ trình là trên quận 10, đến đầu hẻm thì dây đã giăng kín. Như với các hẻm khác, tôi gọi điện thoại gọi các bạn đi bộ ra nhận quà từ bên trong. Cuộc trao đổi nhanh và tôi như mất thần suốt trên đường về nhà. Sài Gòn bị trọng thương, vạch vã kiệt sức. Dường như Sài Gòn vẫn cố mỉm cười qua giọng trả lời nhẹ nhẹ buồn của cô gái mù trong khu phong tỏa. Em và mẹ em đều bị dương tính F0 mới hôm qua, ở trong nhà không được gặp ai hết, trừ lực lượng y tế mà em gọi báo vẫn chưa xuống. Cảm ơn anh vì đã tìm đến em để gửi quà. Nhưng... Tôi chào em trong ngạn ngào, lòng thầm nói em ơi, mù và nghèo,